tháng 10 ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích đầu tư của ờ, phòng ờ, của trung tâm tư vấn đầu tư ở VN Direct và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay là anh ờ, Nguyễn Trung Du là trưởng phòng uh, khối quản lý tài sản cũng của VN Direct sẽ là chuyên gia giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi cũng như là những thắc mắc của nhà đầu tư về những cái cơ hội đầu tư trên thị trường hiện nay và cũng giúp chúng ta phân tích những diễn biến của thị trường ví dụ như phiên hôm nay hay là xu hướng của một số cổ phiếu hay là ngành nghề trước khi được bắt đầu chương trình em xin giới thiệu Khóa học đi go đi trade của VN Direct sẽ giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao khả năng phân tích những cái cơ hội đầu tư của mình trên thị trường cũng như là tìm những cơ hội có hiệu suất đầu tư cao hơn. Và khóa học này sẽ coaching trong vòng 2 tháng và các nhà đầu tư sẽ có thể nhận được chứng chỉ đào tạo Trader Pro. Khóa học đã bắt đầu khai giảng từ ngày 13 tháng 10 và các anh chị có thể đăng ký theo đường link em sẽ để ở trong phần chat ở trên D Academy của VN Direct ạ. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta là sẽ bao gồm có 3 phần. Phần thứ nhất sẽ là điểm qua diễn biến của thị trường ngày hôm nay, phiên 19 tháng 10. Phần thứ hai sẽ là phần ý kiến của chuyên gia về diễn biến của thị trường cũng như là xu hướng của một số nhóm ngành đến từ anh Du. Và phần cuối cùng của chương trình sẽ là phần hỏi đáp với chuyên gia. Em xin bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay với phần phân tích diễn biến của thị trường ngày 19 tháng 10. Thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình của em ở đây VN Index hôm nay tiếp tục giao dịch ở trong biên độ hẹp quanh vùng 1388 à, đến vùng 1400 và chúng ta thấy là cái xu hướng này đã tiếp diễn từ ngày 12 tháng 10 cho đến hôm nay rồi. Nếu chúng ta nhìn kỹ theo biểu đồ nến ở trên này thì chúng ta có thể thấy là thân nến càng ngày càng nhỏ dần để cho thấy là cái sự rằng co của các nhà đầu tư của cả bên bán bên mua trong thị trường hiện nay. Chúng ta có thể thấy là bức nến trên rất là cao và bước đến dưới cũng rất là dài để thấy được là cái sự rằng co này nó đã diễn ra hơn khoảng khoảng hơn một tuần trở lại đây rồi và chúng ta thấy là cái xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong cái thời gian tới khi mà dòng tiền vẫn chưa thực sự chảy vào các cổ phiếu vốn hóa lớn để dẫn dắt chỉ số. Nếu chúng ta nhìn cụ thể ở đây theo biểu đồ giờ của VN Index thì chúng ta có thể thấy phiên ngày hôm nay bắt đầu mở cửa là một là một mức giảm điểm khá là mạnh của VN Index khi đã có lúc giảm về đến mức 1.388 điểm là gần chạm với cái mức hỗ trợ của cái hộp VN Index đang giao dịch trong khoảng một tuần trở lại đây. Nhưng sau đấy thì đến 10 giờ sáng là bên mua đã bắt đầu chiếm ưu thế lại và xu hướng đã tiếp diễn đến 11 giờ khi index đã có lúc tăng điểm lên đến 1.399 điểm là gần tiệm cận đến cái mức 1.400 cũng là cái mức kháng cự rất là mạnh diễn ra trong gần đây của VN Index. Mặc dù vậy thì đến buổi chiều sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa thì xu hướng bán đã chiếm ưu thế và đẩy chỉ số của chúng ta xuống còn có 1.392 điểm cho đến khi đến phiên ATC là chỉ số được kéo lại lên 1.395 điểm. Và kết thúc phiên ngày hôm nay thì VN Index giảm 0,20 điểm so với hôm, so với cả hôm qua và thanh khoản của phiên là 20.000 tỷ cũng là thanh khoản thấp hơn hôm qua một chút. Cụ thể hơn thì nếu chúng ta nhìn vào đồ thị market watch ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái diễn biến của của index ngày hôm nay như các anh chị có thể thấy ở đây trong nhóm dẫn dắt thị trường thì cái đà tăng điểm lớn nhất là đến từ cổ phiếu ờ, BIDV hôm nay là một phiên tăng điểm nói chung khá là tốt của các ngân hàng quốc danh như là BIDV hay là Vietcombank ngoài ra thì cổ phiếu bất động sản Vinhomes cũng đóng góp khá là tốt và đà tăng của VN hay là cổ phiếu Vietjet ở ờ, chiều ngược lại thì cổ phiếu gas là một cổ phiếu đã tăng khá là mạnh trong thời gian gần đây lại đóng góp vào mức giảm của VN Index. Ngoài ra còn có Hòa Phát, Masan, GVR và Sacombank. Nếu các anh chị nhìn vào thanh khoản ở đây thì chúng ta có thể thấy ở trên sàn HOSE giá trị giao dịch hôm nay chỉ đạt 18.440 tỷ là giảm so với cả phiên hôm trước khá là nhiều. Và nếu chúng ta nhìn vào độ rộng thị trường thì mặc dù là buổi sáng chúng ta có một cái cú giảm điểm khá là mạnh của index xuống mức 1.388 điểm được phản ánh nếu mà chúng ta nhìn vào độ, độ rộng thị trường ở đây chúng ta thể thấy là số mã tăng điểm là chỉ chiếm 30% trong khi số mã tham chiếu là chiếm đến 16 14% và số mã giảm điểm là chiếm đến 55% thì đến lúc phiên sáng lúc chỉ số đã tăng lên đến 1.399 điểm thì chúng ta có thể thấy ở đây là mặc dù là chỉ số là đã có xanh nhưng mà số mã ở trên sàn thì không được xanh như vậy chúng ta có thể thấy là mức ờ, tăng lớn nhất của các số mã index trên thị trường chỉ ờ, đạt được đến 44% thôi. Còn chủ yếu thị trường ngày hôm nay vẫn là các mã đỏ, các mã giảm điểm và các mã các mã tham chiếu ạ. Nếu chúng ta nhìn vào bản đồ khối ngoại thì hôm nay chúng ta thể thấy là khối ngoại bán dòng gần 500 tỷ. Chủ yếu là bán ở cổ phiếu Hòa Phát khi mà khối ngoại đã bán dòng 129 tỷ trong ngày hôm nay. Ngoài ra một số cổ phiếu khác bị bán nhiều đó là Vinamilk, Vinhome, MB Bank hay là SSI. Ở chiều mua thì khối ngoại hôm nay mua vào nhiều nhất đó là Vinamilk. Hòa Phát khối ngoại cũng mua vào nhưng lực mua không đủ để Hòa Phát có thể uh, đổi được cái tình thế bị bán dòng ngày hôm nay. Ngoài ra khối ngoại cũng mua khá nhiều cổ phiếu MB, cổ phiếu Công Thương và cổ phiếu Đạm Cà Mau. Bước sang VN30 phân tích một chút về ờ, VN30 thì chúng ta sẽ có thể thấy ở đây VN30 như là một cái phản ánh của index khi mà chúng ta thấy là cái biên độ giao dịch của VN30 cũng rất là hẹp. Nếu chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta có thể thấy là trong ờ, bắt đầu cũng bắt đầu từ ngày 12 tháng 10 là VN30 là giao dịch trong cái biên độ 1500 điểm đến quanh cái vùng 1517 18 điểm ở đây và cái biên độ này càng ngày càng nhỏ hơn ở đây nếu chúng ta nhìn cụ thể và bảng giá chúng ta thì thấy là hôm nay VN30 là một phiên giảm 3,30 điểm và thanh khoản là chỉ đạt có 7.800 tỷ thôi khá là ít nếu chúng ta so sánh với tỷ trọng của VN Index ngày hôm nay 20.000 tỷ việc này cho thấy cái việc gì đó là dòng tiền vẫn chưa quay trở lại các cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chưa có một dòng tiền thật sự quay về để dẫn dắt chỉ số cổ phiếu và dòng tiền hiện nay thì vẫn đang ở các nhóm mid cap hoặc là các nhóm small cap còn nhóm big cap thì hầu như là chúng ta chưa có cái cái sự cái sự thu hút lớn đối với các nhà đầu tư để vào các ví dụ như là vào các cổ phiếu blue chip để có thể dẫn dắt được chỉ số VN30 nếu chúng ta nhìn kỹ vào VN30 thì hôm nay chúng ta thể thấy cổ phiếu tăng điểm tốt nhất đó là cổ phiếu Bảo Việt BVH là tăng 3% đóng cửa mức 61.4 là một phiên khá là tích cực của BVH thanh khoản của BVH hôm nay cũng đã vượt trên trung bình khi đạt hơn 2 triệu cổ phiếu Ngoài ra thì Vietjet chúng ta cũng thể thấy là hôm nay cũng có một phiên tăng điểm khá là tốt, tăng lên mức 135, tăng 3% trong phiên. Ở chiều ngược lại thì như em đã nói, khi chúng ta nhìn ở cái nhóm dẫn dắt thị trường thì chúng ta thể thấy là Sacombank hay là gas giá các cổ phiếu giảm điểm khá là mạnh ngày à, giảm điểm khá là tương đối ngày hôm nay. Ngoài ra thì một số cổ phiếu khác giảm điểm như là cổ phiếu VRE hay là cổ phiếu Masan. Nếu chúng ta nhìn theo các nhóm ngành cụ thể ở đây thì chúng ta thể thấy là nhóm ngân hàng ngày hôm nay là có một số mã một số mã tăng chủ yếu là đến à, các ngân hàng quốc danh là hôm nay tăng khá là tốt ví dụ như BIDV là tăng 1,9% lên 40.05 hay là công thương tăng lên 30.3 hay là Vietcombank là tăng lên mức 96.4 ở chiều ngược lại thì uh, một số ngân hàng uh, tư nhân là giảm ờ, có xu hướng giảm điểm ngày hôm nay ví dụ như là HD Bank giảm 1% hay là MB uh, Techcombank hay là tuybank đều giảm điểm nhóm dẫn dắt chỉ số thứ hai đó là nhóm Vingroup thì hôm nay chúng ta thể thấy là có Vinhome giảm tăng khá là tốt Mặc dù vậy thì Vin ờ, cổ phiếu của ờ, VIX, cổ phiếu Vingroup và cổ phiếu VRE là giảm. Và nhóm cuối cùng là nhóm thực phẩm đồ uống thì hôm nay chúng ta có thể thấy là Vinamilk có một mức tăng nhẹ lên 90.3. Trong khi đó, Sabeco giảm về 158.5 và Masan cũng giảm xuống 141. Vừa rồi là phần điểm qua diễn biến thị trường ngày hôm nay của em ạ. Thì em cũng ờ, xin được nhường lại phần phân tích cho anh Du ạ. Xin mời anh Du ạ. quan điểm về thị trường của du thì cũng không có nhiều thay đổi so với lại những cái lần à, gặp gỡ các anh chị trong các buổi gần đây tức là mình vẫn giữ quan điểm rất là lạc quan về cái triển vọng thị trường từ nay đến cuối năm tới kịch bản à, về mặt lý thuyết là sẽ đi lên vùng 1525 1530 tức là sẽ vượt lại đỉnh cũ của tháng 6 thì uh, diễn biến trong 6 phiên vừa qua thì nó hoàn toàn bình thường đó là cái trạng thái đi ngang sau khi đã tăng tốt hai tuần nó chưa có gì tiêu cực cả à, mọi người thấy là nếu mà nhìn theo cái giai đoạn tháng 3 thì nó còn gập gành hơn tức là nó có những cái phiên bị dội lại rất là mạnh có nhiều nhịp bị dội lại có đến hai nhịp bị dội lại rất là mạnh sau đấy nó mới vượt được đỉnh và nó kéo dài mất khoảng một tháng thì đợt này nếu mà tích lũy tốt thì nó có thể nó vượt đỉnh sớm hơn và nó có thể nhẹ nhàng hơn tại vì cái hệ thống bây giờ nó không bị nghẽn như ngày xưa nữa và thứ hai nó đã có cái quá trình tích lũy ờ, tương đối dài từ tháng 7 đến giờ cuối tháng 6 đến giờ thật ra là cái ờ, cái áp lực tích lũy lại ở khi nó sát đỉnh thì nó vẫn xảy ra thôi mà nó không quá mạnh như đợt trước và nó chưa chưa bị các cú dội lại thì cái diễn biến như mấy phiên gần đây cái dũng thấy là nó vẫn là tích cực rồi tức là tỷ số thì đi ngang diễn biến thì uh, thường phiên chiều thì hay là phiên áp lực nhất phiên sáng thì, thì uh, thường là cân bằng phiên chiều áp lực một chút như hôm nay cuối giờ chiều cũng tương đối áp lực nhưng mà cuối phiên thì trường lại cân bằng Đấy, thấy cái việc nâng đỡ thị trường dòng tiền lớn vẫn rất là tốt và viên 30 nó cũng diễn biến tương tự thôi tức là nó cũng là trạng thái sideways ở cái trước cái vùng kháng cự thôi thì thường ờ, chỉ số nó dừng trước cái vùng kháng cự để nó lấy đà thì cái dung nghĩ là nó sẽ là cái cái cơ hội để vượt đỉnh nó sẽ càng tăng tại vì nếu như nó cố tiến đến ờ, kháng cự sớm mà nó không có sự chuẩn bị về nội lực thì nó có thể có những cú dội ngược lại rất là mạnh và nó khiến cho thị trường có cái rủi ro tạo hai đỉnh lớn ấy. còn hiện tại nó tích lũy như này thì ờ, cái xác suất vượt đỉnh vẫn còn nguyên và nó cũng chưa có gì rủi ro cả thì cái thanh khoản này nó hơi sụt giảm một chút thôi tại vì uh, mình nghĩ cũng hợp lý thôi khi mà trong các t cộng gần đây thì, thì số lượng cổ phiếu tăng giá nó cũng bớt đi và thứ hai là cái mức tăng giá nó ít dần ấy. thì uh, có thể cái dòng tiền đầu cơ t cộng thì cũng bắt đầu cảm thấy hơi khó nhằn trong cái việc mà chết đinh ờ, t ba t năm thì họ có thể tạm dừng hoạt động lại để họ quan sát nên khiến cái thanh khoản thế này nó hơi chứng lại còn nhìn chống nội tại thị trường thì nó vẫn hóa phân hóa rất là tốt nó vẫn thường là duy trì được 40 50 phần trăm trong từ tăng giá thì đấy là cái ừ, cái vận động rất là tích cực trong cái giai đoạn thị trường đang ở trước kháng cự ta sẽ đi à, qua một số cái cổ phiếu quan trọng trong phiên dịch hôm nay thôi thì hôm nay cái du thấy là nhóm ngành bảo hiểm tăng rất là tốt này hay những cổ phiếu ngành bảo hiểm như BVH hay là PVI tăng rất là tốt và cái trạng thái của những cổ phiếu ngành bảo hiểm thì chỉ có BVH thì là là đuối thôi tức là nó đang ở trạng thái tiêu cực hơn so với ngành thôi còn hầu hết những cổ phiếu ờ, ngành ờ, bảo hiểm ở, ờ, những cổ phiếu nhỏ thì đều tăng rất là tốt PPI vẫn là một cái trạng thái đi lên từ mấy năm nay rồi ngay cả cái đợt giảm năm ngoái đến giờ nó vẫn là đi lên rất là mạnh PPH thì nó yếu hơn à, và nó hoàn toàn có thể vượt đỉnh để tăng tiếp cái trạng thái này có lẽ phù hợp cho những ai đầu tư hơn tại vì cái cách đinh của nó với những nhịp tăng rất là ngắn tăng hai ba phiên là bị dội ngược lại nên là nó không phù hợp cho cho trading lắm rất nhiều cái trạng thái nhỏ nhỏ khác như MIG bảo hiểm quân đội này, rồi BMI ờ, này, rồi ờ, BIC cũng rất là tích cực nó cũng đã chớm bước đỉnh nó đi lên tiếp à, ngoài ra hôm nay các cổ phiếu ngành phân đạm thì vẫn tích cực hôm qua nó bị một phiên bán mạnh của đạm cà mau nhưng mà hôm nay thì đạm phú mỹ rất là khỏe và chính đạm phú mỹ tăng tốt kéo ngược đạm phòng cà mau đi hồi uh, phục lại cuối phiên thì uh, trạng thái của đạm phú mỹ hiện tại vẫn rất là ổn còn trạng thái của đạm cà mau thì nó đuối một chút thì ít ra nó đã tạo một cái vùng kháng cự ở vùng 33.3 mấy hôm nay vượt được và cái phiên dội lại ngày hôm qua khối lượng tương đối lớn chúng ta là, phải quan sát một hai phiên tới nếu không vượt được thì nên uh, chốt lời hết nếu không vượt được vùng 33.3 còn nhìn chung thì các cổ phiếu ngành chứng khoán thì hôm nay có một phiên uh, nỗ lực vượt đỉnh cũng tương đối uh, tương đối uh, hụt hẫng nhất là với VCI đúng không ạ VCI hôm nay có một phiên tăng rất là mạnh trong phiên có những lúc vượt đỉnh rồi tức là lên đến tận giá cao nhất là 66.6 Ờ, vượt cái đỉnh vùng 65.5 lên 66 và vào tháng 8 ờ, tháng 9 cuối cùng là bị dội ngược lại và nó cũng chưa chưa vượt hẳn cái trạng thái nhìn chung của các phiếu ngành chứng khoán hôm nay là giống nhau là bị ờ, hưng phấn ở phiên sáng và chiều bị dội ngược lại nhưng mà cái mức dội lại nó không quá mạnh nó vẫn đóng cửa mức xanh thì nó cho thấy là cầu vẫn tương đối tốt và cung cũng không không áp lực bán đuổi người ta chỉ bán khi mà giá còn xanh thôi còn khi giá lùi về tham chiếu là người ta sẽ dừng bán thì đấy cũng là một cái tín hiệu mà nó cũng không quá tiêu cực thì vẫn là cái trạng thái tích cực nhất là của PCI rồi đến VND thôi nhưng mà xét trong những cổ phiếu vốn hóa lớn của ngành chứng khoán còn SSI HCM nó hơi đuối ờ, nhóm phiếu ngành ngân hàng thì hôm nay cũng không có gì đặc biệt cả nó vẫn là đi ngang như tech thì tech hay là IP nó cũng ờ, không có gì ờ, nổi trội cả trong phiên ngày hôm nay cả thì có trường hợp của BIDV tự nhiên là một phiên tăng mạnh thôi BIDV nếu mà tính ra thì trong thời gian suốt từ 2020 đến giờ thì nó đang trong một cái vùng à, triangle đó với các cái đáy sau nó cao dần lên và đỉnh sau nó thấp dần xuống ấy. thì đây là một cái mô hình tam giác cân đó. À, hôm nay thì à, nó bắt đầu nó nhích lên thì vì cũng có thể là do cái quá trình tích lũy à, cái vùng đáy thời gian vừa qua nó đang ổn dần ấy. nó đang nhích dần lên thì nó cũng chưa tín hiệu gì mới nhưng mà nó hơi đặc biệt vì hôm nay cả các cổ phiếu ngành ngân hàng khác thì nó cũng không không có gì nổi trội cả còn những cổ phiếu ngành cảng biển thì à, hôm nay cũng là một cái phiên mà cũng chưa thực sự dứt khoát ví như với Hải An nó giống như trường hợp của VCI ấy, là nó cũng vượt ngày hôm qua nhưng không vượt nổi và nó trứng lại hôm nay thì nó đi ngang thôi nó cũng cố vài lần vượt trong phiên và nó cũng không có gì đặc biệt cả à, nó không thay đổi nhiều so với mấy phiên gần đây trạng thái của những phiếu ngành thép thì vẫn tích cực thôi Hòa Phát nay bị bán tương đối mạnh và thực ra là Hòa Phát thì luôn bị nước ngoài bán mạnh nhưng mà cái diễn biến thì nó cũng không có gì à, quá tệ cả nó vẫn là trạng thái đi lên trong ờ, hai tháng như lại đây đúng không ạ nếu mà tính được cuối ờ, giữa tháng 7 đến giờ nó vẫn là trạng thái đi lên không thì xấu cả và đã vượt đỉnh rồi thì nó có thể nó sẽ tích lũy lại đi lên tiếp thôi thì quan điểm của Jun nó vẫn là tích cực nó chưa có gì tiêu cực với các phiếu này cả cổ phiếu ngành dầu khí thì uh, của gác thì hôm nay nó cũng hơi đờ, giảm nhẹ một chút nếu mà tính theo cái mức mức ngày hôm trước nó vượt đỉnh thì nó chưa dứt khoát tức là nó chạm ờ, cái vùng đỉnh khoảng 115 116 thì nó hơi cố vượt trong phiên ấy. và cuối phiên nó lùi lại nó giống như trường hợp của VCI hôm nay hoặc là Hải An của ngày hôm qua ấy, thì nó cho thấy là cái quyết tâm vượt đỉnh nó chưa thực sự mạnh mẽ lắm hôm nay nó giảm thì cũng chưa có gì xấu cả vì nếu mọi người nhìn thì hôm nay cũng là một phiên T3 của cái ờ, cái lượng hàng 110 111 về và vẫn là chốt lời thôi không ai bị lỗ cả và hôm nay khối lượng bán rất là ít chúng ta thấy là mà tính trong quá trình tăng của gas trong ờ, tháng qua thì cái lượng mua vào tương đối lớn và cái lượng bán ra tương đối nhỏ à, có ai đấy vẫn đang đang liên tục thu gom số lượng lớn và mình cũng không biết cái cái kỳ vọng họ là gì nhưng mặc dù cái kháng cự đã, đã rất là gần rồi và cổ phiếu nó cũng không bị thoái lui mạnh tức là người ta vẫn chưa có cái cái sự thỏa mãn để mà chốt lời số lượng lớn và cái trạng thái này hiện tại vẫn đang là tích cực thôi mặc dù có cái kháng cự 116 115 nó hơi hơi mệt mỏi một chút nhưng mà nhìn theo cái diễn biến khối lượng các phiên gần đây nó vẫn là tích cực cá nhân du thì duy trì con điểm nếu mà một người có lãi thì một người nên chốt một nửa và giữ một nửa để để mà phiêu lưu tiếp với ờ, với cái diễn biến của của gas còn hiện tại nó nó vẫn là tích cực nhưng mà nó chưa vượt được hẳn đỉnh trường hợp của dầu khí khác thì nó không gì đặc biệt cả như PVS thì nó vẫn là chạm đỉnh lùi lại thì chỉ có trường hợp của BSR là đã vượt đỉnh và đang đang phăm phăm tiến về trước thôi thì uh, nhìn chung lại thì uh, cái diễn biến thị trường thì nó vẫn là tích cực thôi mặc dù cái diễn biến theo phiên thì nó hơi hơi khó chịu một chút đúng không ạ nhưng mà nếu mà chúng ta à, chọn lọc cổ phiếu và chúng ta đi theo những cổ phiếu mà đang à, tăng tốt ấy, đang có xung lực mạnh thì à, cái cái việc kiếm lợi nhuận là vẫn vẫn tốt đúng không ạ và thường những dân chết đinh nếu mà cái diễn biến thị trường mà sideways càng lâu mà có nhiều cổ phiếu phân hóa thì người ta vẫn chết đinh được tại vì người ta sẽ kịp luân chuyển cho các nhóm ngành ấy. thì quan điểm của tôi thị trường hiện tại nó chưa có gì cực và mặc dù cái kháng cự nó khá gần đấy nhưng mà nếu mà tích lũy thêm một vài tuần nữa thì vài tuần nữa thì dung nghĩ là cái xác suất vượt thì nó có thể nó sẽ xuất hiện sớm đâu, à, quan trọng bất nhất vẫn là chọn cổ phiếu mà mình, à, mình à, kiên nhất để nắm giữ đâu chờ đợi những thời điểm thị trường nó nổ trở lại thì xin chuyển sang cái phần trả lời cho các câu hỏi anh chị Dạ vâng, em xin cảm ơn phần nhận định thị trường vừa rồi của anh Du ạ. Trước khi mình chuyển sang cái phần hỏi đáp uh, với cả nhà đầu tư cá nhân thì em cũng xin phép được giới thiệu lại với cả các anh chị về cái um, khóa học của VN Direct đó là cái khóa đi go đi trade là khóa giao dịch chứng khoán sẽ giúp các anh chị có thể ờ, nâng cao cái khả năng giao dịch của mình lên và sẽ nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro. Sau 2 tháng học thì khóa học đã khai giảng vào ngày 13 tháng 10 thì các anh chị có thể đi theo đường link em để ở trên chat để có thể tìm hiểu thêm về khóa học và đăng ký nếu các anh chị quan tâm đến khóa học. Ngoài ra thì thời lượng chương trình ngày hôm nay của chúng ta là chỉ có một tiếng kéo dài đến 5 giờ nên em cũng xin phép để cái đường link của trung tâm tư vấn để các anh chị trong ngày hôm nay nếu chưa được giải đáp về câu hỏi những cái thắc mắc về cơ hội đầu tư của mình thì có thể lên trung tâm tư vấn để hỏi trực tiếp trên đấy và được các chuyên gia của VNDirect trả lời cho những câu hỏi cũng như là những thắc mắc của mình ạ. Dạ vâng, bây giờ thì em xin phép được chuyển sang cái phần hỏi đáp với cả chuyên gia thì em xin phép được bắt đầu với cả câu hỏi của một số nhà đầu tư em thấy ở đây các nhà đầu tư hỏi về chiều nắm giữ của một số cổ phiếu ngành gỗ đó là Phú Tài và gỗ Đức Thành thì anh Du có thể cho quan điểm của anh với các nhà đầu tư về chiều nắm giữ cho hai cổ phiếu này không ạ? Phú Tài thực ra là cổ phiếu mà nó cũng ờ, cả ngành gỗ cả ngành đá thì ờ, các du thấy là cái kết quả kinh doanh của Phú Tài cũng bố ngày hôm qua rất là tích cực tăng trưởng cả quý 3 và tăng trưởng cả 9 tháng nhưng mà cái diễn biến của phiên dịch hôm nay thì nó lại hơi tiêu cực nó là một cái phiên mà khối lượng bán tương đối lớn và cái mức giảm nó, cũng không nhỏ nó giảm đến 3,7 phần trăm và đóng phiên ở mức thấp nhất ấy, đến đỏ đặc ấy. thì uh, có lẽ thì uh, cái ờ, cái tư duy của phiên này nó sẽ giống cái tư duy là tin ra để chốt thôi bởi vì hôm nay tin tốt ra và và người ta chốt lời khá là quyết liệt khối lượng cũng tương đối lớn và mức sụt giảm nó cũng không hề nhỏ có điểm của du thì cổ phiếu PTB là một cổ phiếu nó rất là tốt về mặt cơ bản là một cổ phiếu mà tăng trưởng rất là dài hạn trong nhiều năm qua rồi tức là cái tăng trưởng xong lại điều chỉnh lại tăng trưởng hiện tại nó đang trong một phase tăng trưởng mới nếu tính từ từ ờ, tháng 4 2020 đến nay cuối tháng 3 2020 và cái xu hướng trung hạn thì nó cũng chưa gì tiêu cực cả một phiên giảm thì thực ra nó cũng chỉ là phản ánh cái cái xu hướng ngắn hạn thôi còn để thay đổi xu hướng trung hạn của phú tài thì còn tương đối lâu để mà thay đổi trừ cái sau này phú tài nó vỡ lại cái ờ, cái vùng đỉnh mà gần đây nhất mà nó mới vượt 100 và nó nó nằm dưới đây tương đối lâu thì nó sẽ có thể nó đảo được chen ờ, hạn nó thành ờ, suy giảm còn cái chen trung hạn thì đã rất là tích cực và nếu mà có điều chỉnh chỗ này thì nó chỉ là cái cú điều chỉnh ngắn hạn thôi có thể là những người người ta đã có lợi nhuận tốt từ cái việc mà đầu cơ từ tháng 7 đến giờ đâu đó vùng giá 84 85 ấy, bây giờ 120 người ta cũng lãi khoảng 40 đến 50 phần trăm thì có thể người ta hài lòng người ta chốt thì ờ, ngắn hạn thì nó hơi tiêu cực một chút so với hôm nay tại vì cái phiên này nó không phải là phát sinh một phiên tự nhiên nó giảm mà nó đã có cái quá trình mà đi ngang trước đấy ờ, gần hai tuần à, tức là nó đã có sự cân nhắc rất kỹ lưỡng giữa bên mua bên bán người ta đã cân nhắc rất kỹ quyết định mà mà chốt lời và phiên nay thì tin tốt ra người ta bán nên là, là diễn biến và thường phổ biến ở trên, trên thị trường chứng khoán đâu thì có điểm của du thì với cổ phiếu này nếu mà mà các anh chị có thì nên để chốt thôi để vì cái diễn biến ngắn hạn này nó sẽ thấy thì đầu tư trung hạn thì nó cũng chưa có có điểm phải bán đâu nhất là sau này khi nó phải cái kênh giá này đâu đó khoảng quanh giá 100 ấy. mình có thể cân nhắc cái việc bán đâu còn nếu mà đầu tư trung hạn thì các anh chị thấy là những cái lần nó điều chỉnh nó diễn ra rất là ngắn đó có vài tuần nó lại đi liên tiếp cái lần điều chỉnh lâu nhất thì là cái lần tháng 3 nó điều chỉnh đâu đó khoảng là hơn một tháng còn nhìn chung thì cái cái diễn biến của nó thì rất là tốt còn ngắn hạn thì vâng. cái dung nghĩ là nên bán nó cũng tăng tương đối rồi và kết quả kinh doanh nó ra nó phản ánh cái cái kỳ vọng người ta rồi thì mình nên ờ, chốt lời theo cái dòng tiền lớn thôi GIT e thì nó chưa tín hiệu tiêu cực cả và GIT e thì nó đang đang lại trạng thái sideways dần để đợi cái đỉnh thì, thì tiếp tục nắm giữ nữa cổ phiếu này thì từ khi nó có những cái có một thoái lui vỡ cái vùng uh, hỗ trợ đâu đó khoảng năm sáu 6 55 ấy, thì mình có thể cân nhắc cái việc phải thoát ra này còn hiện tại cứ giữ thôi vì cái xác suất nó vượt đỉnh 60 nó tăng tiếp là tương đối cao ấy. thì tiếp cả kết quả kinh doanh lẫn đồ thị thì cổ phiếu này thanh khoản hơi thấp thế nên là uh, giao dịch thì thường người cũng sẽ giao dịch cái số lượng nhỏ thôi giao dịch nhịp diễn biến của nó trong mấy tháng nay nó mang tính sideways nhưng mà sideways theo chiều hướng tích cực là các cái đáy sau nó cao dần lên và các cái đỉnh sau nó đang hướng dần lên thì ai nắm giữ thì cũng không không mệt mỏi lắm so với những cổ phiếu mà nó sideways ngang sideways xuống thì các cổ phiếu này vẫn được xin chuyển sang câu hỏi tiếp theo Vâng, câu hỏi tiếp theo của một số nhà đầu tư liên quan đến nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp. Cụ thể các nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về xu hướng nắm giữ cũng như là điểm mua mới cho SSC và KBC ạ. SSC thì Du vẫn duy trì quan điểm nắm giữ thôi, tại vì ờ, nó quá tích cực rồi. Nó là cổ phiếu đang đẹp nhất trong nhóm bất động sản khu công nghiệp. Và điểm mua mới thì hơi khó vì ờ, nó đang ở cái giai đoạn tăng dựng ấy. nó không có cái nhịp điều chỉnh thì tốt nhất là những người đang có thì cảm xúc đâu thường những đoạn nó tăng như này thì rất khó để mua này tại vì ừ. mình cũng không biết là nó sẽ dừng lại đâu và thường nó phải có những nhịp điều chỉnh sau đó nó vượt đỉnh đi lên thì nó sẽ là xuất hiện những cái điểm mua mới sau này nó sẽ có những nhịp điều chỉnh có thể diễn ra vài tuần hoặc là vài tháng lúc đấy nó vượt đỉnh đi lên thì mới có điểm mua mới còn hiện tại thì à, thì không có điểm mua mới với cổ phiếu này còn giữ thì rất là hợp lý để giữ à, cái cái cách đi lên của phiếu nó rất là tích cực tức là nó vừa tăng về điểm mà mà nó lại vừa tăng về thanh khoản và các cái phiên giảm thì mọi người thấy thanh khoản rất là thấp và các phiên tăng khối lượng rất là tốt tôi thấy là cái niềm tin mua và cất đi nó nhiều hơn là cái cái người chốt lời bán ra những cái phiên mà bị rung lắc thì bán rất là ít còn hầu hết là người ta mua với cái mục tiêu nâng tỷ lệ sở hữu đó ta tiếp tục mua và và nắm giữ thì cổ phiếu này nó vẫn chưa có điểm bán rất là một người cứ giữ và mình để uh, cho lãi chạy theo thị trường và đặt cái, một cái mức trailing stop ấy tức là khi nào mà từ một cái đỉnh cao nhất của nó nó tụt xuống 7% à, phần trăm chẳng hạn thì người à, chốt lời nó tương ứng với lại một phiên sàn ấy thì người chấp nhận rút ra khỏi cổ phiếu còn hiện tại thì mình không nên toán đỉnh nữa vì nó không có đỉnh phía trước và cứ để cho lãi nó chạy theo thị trường còn những trường hợp ví dụ của kinh bắc thì nó sẽ sẽ hơi tiêu cực kinh bắc thì nó là trạng thái uh, hai đỉnh hai đỉnh lớn và cái cơ hội vượt đỉnh của nó trong tuần trước nó không tận dụng được đâm ra là uh, diễn biến trong mấy phiên gần đây nó hơi tiêu cực nó bị mất cái cơ hội vượt đỉnh cái du thấy thì hôm nay nó là một cái phiên chạm kinh giá nó đẩy lại và khối khối lượng nó tương đối bé thậm chí là nó chỉ lại nảy lại trong phiên thôi trong phiên đâu đó nó có vài lần ngoi lên xanh là 445 là cao nhất phiên này hôm qua 438 và khối lượng thì rất là bé nó cho thấy là cái phản ứng ở vùng hỗ trợ như này là tương đối yếu hôm nay nếu mà làm một cái nến xanh mà dội ngược lên nến xanh dài giống như các cái nến mà lần trước nó dội ngược này thì cái xác suất nó nó còn tiến lên vùng đỉnh nó thử thách lại một lần nữa thì nó sẽ cao hơn còn với cái việc mà nó dội về hỗ trợ nó phản ứng như này thì có thể nó, nó sẽ hồi nhẹ lên trong hai phiên tới và cái vỡ kênh giá nó bắt đầu xuất hiện thì cái trường hợp này thì cái dung nghĩ là không, không nên mua tại vì nó rõ ràng cái phía rủi ro đang đang cao hơn rồi cái mua giờ mình đang đang, đang cầm đường lưỡi mà cầm đường chuôi rồi còn những người mà có nhiều thì có điểm của du như hôm trước trao đổi thì anh chị nên tận dụng các cái nhịp hồi phục trong phiên để mình à, giảm thị trọng mình tránh cái rủi ro cổ phiếu nó đã tạo hai đỉnh lớn và nó nó suy giảm vì hai đỉnh này cách nhau đến à, hơn hai quý đúng không ạ thì đó là một cái quá trình mà đã tích lũy rất là dài rồi mà không vượt nổi thì có thể nó có những cái cú à, thoái trào lại nó tại các rủi ro lớn này nằm sát đỉnh mà đang thoái lui không phải cái trạng thái mà đang tiến lên để đợi từ đỉnh trong cái đấy các khối lượng cần bán thì nó bắt đầu quyết liệt ở các phiên trước và khối lượng mua trở lại phiên này nó rất là yếu thì quan điểm của du là nếu có thì nên canh hồi phục để giảm tỷ trọng và nếu mà nên mua cổ phiếu nữa khôi nguyên rồi dạ vâng tiếp theo uh, nhóm uh, chứng khoán khi mà ra kết quả kinh doanh quý 3 có nhiều công ty chứng khoán ờ, có kết quả kinh doanh rất là tốt trong ờ, quý 3 vừa rồi thì nhà đầu tư Mạnh Trần có câu hỏi với anh Du về xu hướng mua của ORS chứng khoán Tiên Phong. ORS thì hiện tại nó vẫn là upcom ấy. ngày xưa nó làm ăn cũng ờ, bê bết nhưng mà sau đấy thì được cũng được ngân hàng Tiên Phong Banh mua lại và chuyển nó thành công ty chứng khoán tiên phong thì cái ờ, sự chuyển đổi của nó bắt đầu nó tích cực từ ờ, từ, từ cuối 2020 và đến đầu 2021 giá bắt đầu nó vượt mệnh giá mọi người thấy là từ khi lên sàn thì cổ phiếu nó bê bết ở dưới dưới mệnh giá rất là lâu và có những cái thời điểm mà về sâu nhất là còn về là có giá một cơ giá một giá hai thì cái sự lột xác của cổ phiếu từ năm ngoái năm nay nó nó đến từ việc uh, được tiên phong banh mua lại và, và ừ, ODS thì cũng bắt đầu phát hành những cái trái phiếu cho tư vấn phát hành trái phiếu cho một số doanh nghiệp ấy còn uh, về ngắn hạn thì uh, hiện tại nó đang có hai cái đỉnh ở vùng 30 thì uh, khi nào nó vượt đỉnh thì mọi người có thể cân nhắc mua được anh có thể cân nhắc mua được thì cái mô hình của nó về ngắn đến trung hạn nó vẫn quá là tích cực mô hình về về trung hạn nó rất là tích cực vì tính ra mức tăng từ năm ngoái năm nay nó tăng đâu đó khoảng 7 lần 6 7 lần nếu mà tính sâu hơn thì nó có thể tăng đến gần 10 lần thì uh, nó sẽ không phù hợp với những người mà đầu tư cơ bản lắm đâu tại vì phải uh, ờ, theo dõi cái báo cáo cơ bản của ORS mà người đánh giá lại còn đây dù góc độ của uh, đầu cơ theo góc độ kỹ thôi <laughs> thì ít nhất phải đợi nó có tín hiệu nó vượt lại thì cái phiên nào nó vượt lại cái vùng 30 thì có thể cân nhắc còn nếu không nó sẽ là cái trạng thái mà mà sideways nhưng mà nhìn cái trạng thái của ORS thì nó đang là cái trạng thái mà tích lũy để ờ, để đi lên nhiều hơn tại vì các cái đáy nó xây <clears throat> càng ngày càng cao hơn và các cái đỉnh thì nó cũng đang nhích dần lên các cái đỉnh sau nó vẫn hơi nhích cao đỉnh trước một chút nó là một cái vị thế mà một cái nêm nên đang hướng lên thì nó đang là theo hướng tích cực thẳng hạn đến trung hạn nhưng có điều là cái điểm mua mới nó sẽ chưa chưa có và dung nhớ cổ phiếu này hình như có cái cái thông tin kỳ vọng trên sàn đấy thì ờ, nếu mà đầu cơ cổ phiếu này nên theo dõi cái thông tin đấy thì mình có cái cái thời điểm mình quan sát để mình uh, quyết định cái việc vào lệnh ấy. nhưng cá dung nghĩ là hiện tại thì nên đợi thôi vì nó nó đang sideways ở dưới đỉnh thì đợi tiếp thôi khi nào nó vượt đỉnh 30 thì có thể tiếp nhé còn cổ phiếu này nó đang còn ở Capcom rất là lớn để chết đinh thì anh chị có thể chết đinh số lượng ít thôi và mình cũng nên đọc kỹ lại cái báo cáo tài chính của doanh nghiệp xem là cái cái việc tăng giá trong năm qua cái kết quả kinh doanh nó có theo kịp không để mình ờ, mình tránh bị mua ở những cổ phiếu mà nó tăng giá nó không có cơ bản nó support ấy. còn cổ phiếu này thì thì xu hướng ngắn trung hạn nó đang là tích cực Vâng, nhà đầu tư Quốc Nguyễn muốn hỏi anh Du về xu hướng của hai mã DDV và TDC ạ. DDV thì là một cổ phiếu mà thời gian vừa qua nó có cái câu chuyện động cơ quá mạnh và nó không không thực sự còn tính thị trường nữa phiếu này à, nó tăng rất nóng cho những cổ phiếu như BAI hay TGG nó là cái hoạt động đầu cơ rất là mạnh và các cổ phiếu nó bị trả rất là sâu thì quan điểm của du những cổ phiếu nào nó đã đã bị đầu cơ quá mạnh như này là là mình không nên phán đoán chết đinh như này thì nên xui thôi còn rất khó phân tích nhưng mà nó đã có sự quá mạnh của cầu những đợt tăng và những giảm tốc giảm biên độ rất là lớn trên 10 phần trăm giá dung cổ phiếu này nó nặng tính nếu mà nhìn phần và kỹ thuật hiện tại nó cái cái mô hình là để chết đinh cả tại vì nó đi lên và nó đi và nó đang trong cái, cái trào rất khó để phân tích một khi tính đầu cơ của nó, nó cao không có tính thị trường nữa cổ phiếu nào nữa không quên nhỉ TDC anh ạ à, TDC thì tốt TDC thì, à, thì kinh doanh hay là kỹ thuật thì đều tốt kết quả kinh doanh nó tốt hôm nay là cổ phiếu cũng bắt đầu vượt đỉnh cái vùng đỉnh tích lũy thì uh, nhìn cái trạng thái của nó nếu mà nhìn ngắn hay trung hạn nó đều tích cực cả nếu mọi người nhìn rộng cái đồ thị ra thì cổ phiếu này có lẽ từ khi lên sàn đến giờ thì ờ, thì nó vẫn đang là trong chiều hướng đi lên thôi nó không có gì tiêu cực cả và cổ phiếu nó bắt đầu bứt phá mạnh từ cái giai đoạn uh, cuối tháng 11 năm ngoái khi nó vượt tất cả những cái đỉnh mà nó đã đã xây từ trước những cổ phiếu nó đã vượt những cái đỉnh mà nó xây cả chục năm nó đã bị kẹt cả chục năm thì nó tán rất mạnh thì ờ, có điểm một số cổ phiếu rất tích cực hoàn toàn có thể ờ, mua mới được nhưng mà cái vùng tích lũy của nó thì không không không dài đâu cái tích lũy của nó tính ra đâu đó khoảng vài tuần vài tháng tạo có thuần mặt kỹ thuật lớn mà nếu mà nhìn rộng ra mà nhìn triển vọng của nó từ năm ngoái đến nay nó vẫn là một triển vọng tích cực thì cái dung nghĩ đây là một trường hợp mà và nên mua vì nó không có đỉnh ở phía trước cả và thường những cổ phiếu nó đã đã vượt đỉnh và không có đỉnh phía trước thì nó tăng rất là mạnh từ năm ngoái đến nay những cổ phiếu dạng như này nó tăng rất là mạnh thì uh, phiên nay nó tăng trần nếu mà phiên mai nó tăng tiếp thì cũng đành phải đợi thôi tức là sau khi nó nó vượt thì nó thường cũng có xu hướng nó tăng tiếp một phiên nữa ở dưới đấy nó có thể điều chỉnh một hai phiên thì có thể canh ờ, những phiên điều chỉnh nhưng mà mình cân nhắc để, để vào lệnh và trạng thái của nó thì không có gì để chê lúc này rất là đẹp cả ngắn hạn đến trung hạn và nó đang là cái trạng thái mà không có đỉnh phía trước thanh khoản cũng, cũng rất là tốt thanh khoản ở đó khoảng hơn 50 tỷ tham gia vâng tiếp theo là cùng chủ đề với cả TDC thì em xin phép được gộp một số câu hỏi liên quan đến các uh, cổ phiếu bất động sản cụ thể ở đây là về xu hướng cũng như là điểm mua cho các cổ phiếu như là IJC Khang Điền Nam Long hay là Nhà Từ Liêm ạ ICC vẫn là một cái trạng thái mà nó vẫn có một cái rủi ro về vai đầu vai một chút nhưng mà hiện tại cái cái xác suất nó đang thấp dần đi rồi cái diễn biến của nó trong mấy phiên gần đây nó đang có vẻ tích cực hơn Vì trong một tuần qua nó đang có vẻ nhích lên và nó, nó đang có vẻ ờ, muốn phá vỡ mô hình vai đầu vai thì cổ phiếu này nó sẽ phù hợp mua nếu mà chúng ta đặt một cái kỳ vọng nó phải vượt đỉnh cái đỉnh của tháng ờ, tháng 6 đâu đó khoảng quanh 33.3 thì lúc đấy nó sẽ thanh thoát hơn còn hiện tại nếu mà mua thì nó tương đối sát đỉnh nó cách đỉnh đâu đó khoảng 7 8 phần trăm thì ờ, nó không phải là cái mẫu hình mà thường cái du sự thích chiết đinh lắm và thường thì mình sẽ chấp nhận là nó vượt đỉnh xong rồi mình sẽ tham gia khi nó vượt đỉnh còn ở cái trạng thái này nếu mua mà lên đến đỉnh nó dội ngược lại thì cái biên độ nó quá hẹp để mình ờ, mình ờ, chiết đinh ý. thứ hai là nếu mà mua xong nó dội ngược lại thì mình sẽ tương đối khó xử cái thanh khoản của nó hiện tại cũng tích cực trong khoảng vài tuần chạy đây theo cái hướng là người mua nào đấy đang gom nhiều hơn là xả nếu mình nhìn các phiên tăng phiên giảm là người ta đang mua để để cất đi nhiều hơn là để để kéo xả thì không ngại lắm và tốt nhất là nên đợi vào đỉnh thôi cổ phiếu này nó cũng cùng họ với lại Vcmax ờ, với lại TDC với lại BCE nên quan sát cả cổ phiếu trong nhóm thì BCE cũng rất là tích cũng là trạng thái mà nó liên tiếp vào đỉnh đi lên nhưng điều nó cũng hơi khó chết định một chút tức là nó cũng tăng mạnh vài phiên và nó dội ngược lại mất vài tuần nhìn chung cả họ nó đi lên thì cái xác suất nó đi lên nó bắt đầu có rồi nhưng mà nên đợi khi nào nó vượt đỉnh hẳn thì mình chết định cho nó thoải mái bây giờ mua thì nó sẽ bị giới hạn cái hy vọng trong đầu còn cái diễn biến của nó trong hai tuần gần đây nó đang đang ờ, đỡ xấu hơn so với lại thời gian trước rồi à? Tức là nó đang đang thay đổi một chút về mặt bản chất và đang có cái kỳ vọng để tiến đến đỉnh cũ nhưng mà nên đợi để xem là nó có vượt đỉnh không để mình đặt một cái kỳ vọng mới còn các trường điểm trường hợp khác như thang điền hao thì nó vẫn rất tích cực thôi và cái điểm mua thì nó qua mất rồi điểm mua khi nó nó bắt đầu nó break lên khỏi cái quỹ thì nó qua mất rồi thôi với những ai nắm giữ còn mua mới thì nếu mà nó có những nhịp điều chỉnh ngược lại bạn thì cân nhắc được bây giờ cái vùng hỗ trợ nó là vùng đỉnh cũ là vùng hai hai năm ấy để mua khi nó có những phiên điều chỉnh trong tuần tới trong thời gian tới thì uh, mình đặt cái uh, các lót này nếu nó vỡ ngược thì hai có thể tháo được và cái kỳ vọng nó thì không nên giới hạn tại vì chỗ này nó không có đỉnh phía trước ấy. mua vào mình để chưa lên stop cho thị trường thang điền thì được cái là những nhịp tăng nó rất là rõ nhịp tăng nó rất là dài những nhịp chết đinh theo theo nhịp sóng nó rất là dài để mà chết đinh nó không bị những cái nhịp ngắn ờ, rích rắc như nhiều thứ khác chết đinh nó thì thì cái kinh nhất nắm giữ thì vẫn được bởi vì nó không tăng quá nóng nhưng mà nó tăng rích rắc mức độ biến động của nó những cái đợt điều chỉnh nó không mạnh tạo lắc mạnh cứ chọn thời điểm thấp mua và giữ thì vẫn ổn và và nó không có cái cái kháng cự ở phía trước cả từ liêm nó cũng tương tự như thế nhà liêm thì nó đang ở trong vùng mua thôi thì nó cũng đã break out là cái mô hình uh, đi ngang khoảng một tháng thì bắt đầu đi lên cái dù đang đặt một cái kỳ vọng thì nó đâu đó khoảng 42 so nếu mà mình so với nhịp tăng trước đây là một cái kỳ vọng mà mà mang tính ước lượng thôi nó không phải là cái gì chính xác cả nhưng mà về mặt mô hình kỹ thuật thì ờ, thì nó rất là phù hợp để mua mới nhìn chung các phiếu ngành bất động sản đều đang rất tích cực DG thế DG mà có một quanh vùng ờ, ba bảy ba sáu thì ờ, phiên mai phiên ngày kia nó có điều chỉnh để vùng 37 đến 36 thì người mua được thì ờ, cổ phiếu này khi mình đo mô hình thì mình cũng thấy là kỳ vọng nó đó khoảng 42 trong ngắn hạn cũng có thể cân nhắc được à, nhìn chung là nó đều tích cực nhất là những cổ phiếu bất động sản tầm trung Tại vì cái kỳ vọng về việc mà nới lỏng tiền tệ với lại ờ, lãi suất thấp thì nó vẫn là cái động lực thúc đẩy cái việc mua những tài sản nhất là bất động sản để người ta nắm giữ và cái môi trường đấy là môi trường thuận lợi để các cổ phiếu bất động sản tăng giá và nhờ, nó cũng chỉ là cổ phiếu bất động sản tầm trung thôi chứ cái cổ phiếu bất động sản lớn thì nó cũng tăng thì nó cũng đã tăng trước đấy rồi hầu hết là các cổ phiếu bất động sản tầm trung còn năm long thì nó đang khó nghĩ hơn tại vì năm long thì nó thường không phù hợp với những người mua đuổi đâu cái lần mua mà mua đuổi quá thì nó lại dính những nhịp điều chỉnh và thường phải mua những cái vùng hỗ trợ khi nó điều chỉnh tính giá thì cổ phiếu này buộc phải đợi nó có nhịp điều chỉnh ở đấy thì người vào thôi còn hiện tại nó lỡ một điểm mua còn ai có thì nên tiếp tục giữ thôi và cái cách mà mà hay nhất là mình cứ để trailing stop bao nhiêu phần trăm từ vùng đỉnh xuống xuống mình bán còn không nên đoán đỉnh nữa thì những cổ phiếu này nó không có đỉnh phía trước nó sẽ đi lên những cái bốc giá mình có thể không tưởng nhất là là với những cổ phiếu mà chúng ta chứng kiến như DGC hay DGW hay là HDC thì liên tiếp đi lên không ngừng nghỉ tốt nhất là không nên đoán đỉnh và nên để chú lịch tốt rồi cái nào nó chững lại nó sụt 7 phần trăm hoặc 10 phần trăm từ đỉnh thì chấp nhận là mình exit và mình để lại nó chạy thoải mái thị trường thì chuyển câu hỏi tiếp theo Vâng, tiếp theo là một số câu hỏi về các cổ phiếu small cap hay là penny ạ. Cụ thể ở đây là một số cổ phiếu như là TSC, ART hay là TTF ạ. Và nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về chiều mua của các cổ phiếu penny trên ạ giá các cổ phiếu penny thì nó phù hợp với lại ờ, đầu cơ đánh bạc thôi còn phân tích thì nó hơi khó đấy mình ờ, mình thấy là cái kinh nghiệm dịch của mình trong nhiều năm qua cái hồi mình mới dịch trên thị trường năm 2010 là cái hoạt động đầu cơ cổ phiếu penny nó mạnh nhất và sau đấy cũng chứng kiến rất nhiều cái câu chuyện nó thương tâm với nhiều khách hàng bởi vì những cổ phiếu penny thì khi nó lên thì nó rất là nhanh và khi nó xuống thì nó cũng kinh khủng thường mất thanh khoản thì ờ, rất khó để phân tích những cái trạng thái cổ phiếu mà nó quá nặng tính đầu cơ thế là cái diễn biến của nó trong nhiều năm qua nó, nó rất là thất thường nó có những nhịp tăng nó rất bất ngờ và những nhịp giảm thì nó rất là kinh khủng và hầu hết những người mà chết đi những cổ phiếu này thì phần lớn nó mất tiền thôi còn số người đem tiền về nhà thì rất là ít nên là tốt nhất là tôi khuyên không mọi người cũng không nên cố để kiếm tiền như những cổ phiếu nhỏ này đâu mình à, mình có thể chọn cổ phiếu nhỏ cũng được ít nhất là mình phải chọn những cổ phiếu nào mà nó có, có câu chuyện nó nó thực sự rõ ràng và mình hiểu về cơ bản để mình chết định còn cái trạng thái những cổ phiếu này thì quá năng tính đầu cơ vì nó giống hệt một cái, cái gọi là zero sum game ấy. vì bản chất doanh nghiệp nó không sản sinh ra ra dòng tiền để trả cổ tức cổ đông cả mà chỉ có người này lãi người kia thôi như ví dụ như người giao dịch hòa phát hay vinamilk hay fpt thì, thì ngoài việc là lợi nhuận chúng ta có được từ việc người khác mua thì doanh nghiệp người ta cũng, cũng sản xuất ra của cải vật chất ra doanh thu lợi nhuận tốt và người ta chia cổ tức cho mình thì doanh nghiệp sẽ tăng trưởng bền vững được còn nếu chúng ta chơi một cổ phiếu mà nó, nó làm ăn bê bết mà nhiều năm nó không có cổ tức bằng tiền thì nó giống như một uh, hoạt động mà chúng ta chúng ta uh, hoạt động đa cấp ấy mà người này lãi sẽ là người kia lỗ thì nó sẽ không phù hợp với lại uh, cái quan điểm mà chết đinh lâu dài lắm còn chết đinh ngắn tức là mình mình tận dụng những nhịp tăng của nó thì hoàn toàn có thể được còn nếu mà chết lâu dài trên một cái câu chuyện mà nó thường xuyên như này thì xác suất chúng ta mất tiền nó sẽ cao hơn bởi vì những nhịp tăng của nó thì chúng ta sẽ không, không kiếm được đủ cái, cái lợi nhuận từ đáy đến đỉnh đâu không đủ niềm tin để giữ đâu nhưng mà có khi kẹt một lần mà và lại rất là từ đỉnh xuống đáy thì vì nó không cho bán là một thứ hai là, là sẽ bị tâm lý là bị neo mỏ neo ấy là ta đã từng thấy nó tăng mạnh chúng ta không dám bán tôi đã gặp rất nhiều cái, cái trường hợp như thế rồi trường hợp TTF thì nó khác hơn một chút là trường hợp mà trước đây nó cũng là một trường hợp mà làm ăn tốt xong rồi khi mà nó gặp một cái biến cố là bị uh, kiểm toán phát hiện hàng tồn kho nó biến mất ấy, nó bị thiệt hại thì cổ phiếu rơi đã 40 về giá 10 năm 2016 thì cái thương vụ đấy đã được xử lý xong rồi và và đến bây giờ thì nó vẫn xử lý chưa xử lý xong cái việc lỗ của cái quá trình 2016 ờ, đến giờ thế mà cổ phiếu nó có cái kỳ vọng mới vì thì ờ, vì được người ta thu tóm để người, người ta thay đổi lại thực ra là ngắn hạn thì nó cũng có kỳ vọng mà nó cũng nặng tính đầu cơ thôi thì nếu mà nhìn diễn biến của nó trong một tuần trở lại đây thì, thì là tương đối tích cực nếu mà nhìn theo cách mà dòng tiền nó đang vào là những những cái phiên mua rất là quyết liệt khối lượng lớn và bán ra thì rất là ít tức là ai đấy đang tích lũy số lượng lớn thì cổ phiếu này nó hơi khó nghĩ một chút thì nếu mà xét mặt cơ bản thì nó cũng đang rất là tệ và nó cũng đang âm vốn chủ sở rất là nhiều ấy. nhưng mà nó có cái kỳ vọng về việc phát hành à, phát hành mẻ à, rồi nó nó bớt những cái thì uh, đầu cơ thì cũng được thôi nếu mà đầu cơ thì có thể cân nhắc uh, mua khi nó vượt lại cái vùng đỉnh cũ đâu đó khoảng quanh giá chín tại vì 8.8 tại vì nhiều lần nó lên đây nó bị dội ngược lại rất là mạnh rồi mới thấy các cái cú dội lại rất là sâu rồi hai ba lần vượt lại thì nếu lần này nó vượt thì có thể là là một cái cú vượt thật vì nó có, có cái quá trình thu gom vài tuần nay mà nó sẽ phù hợp với lại những người mà chấp nhận cái, cái biên độ rủi ro rất là cao ví dụ như mua khi khi nó vượt thế thì mình sẽ sẽ để cho lãi nó chạy theo thị trường thôi những cổ phiếu đầu cơ thì thường rất khó để đoán đỉnh ngắn hạn của nó khi nó đã đã đầu cơ thì nó rất là nóng và mình chấp nhận một cái rủi ro chẳng hạn như 10 15 phần trăm hoặc là 20 phần trăm mới nên chơi những cổ phiếu như này thì cái rủi ro nó sẽ rất là lớn những cái cổ phiếu mà nó quá nặng tính động cơ có điểm của du thì nếu mà nó vượt giá quanh tám mươi tám thì chắc được và nên chất định tỷ trọng nó vừa phải là mình phải chấp nhận cái cái câu chuyện nó rủi ro hơn là những cổ phiếu khác và đặt một cái cái kỳ vọng lợi nhuận là nó cứ chạy ờ, theo thị trường nó không nên quá nó đỉnh chơi những cổ phiếu đầu cơ mà ờ, có những mức lãi nó quá mỏng theo đúng nguyên tắc là một người chốt lãi khoảng 10 15 phần trăm người tốt thì sau này nó chỉ cần một lần một người sai là nó có thể khớp của người mất 30 50 phần trăm thậm chí 70 phần trăm tài khoản thì có rất nhiều cổ phiếu dù đã từng chứng kiến là nó rơi một mạch nó mất uh, 70 80 phần trăm giá trị nó mới có người mua ví dụ như TTF 2016 là một cái lần mà những ai mua ở vùng 40 chắc cũng sẽ nhớ suốt đời 44 gì đấy là vùng đỉnh nó nó rơi một mạch về giá 10 có thanh khoản tức là rơi đâu đó khoảng là khoảng 70 phần trăm giá trị nó mới có thanh khoản này thì đấy đấy là những rủi ro nếu chúng ta chơi nó nó nguy hiểm thì ờ, nên cái quan điểm của Du Vâng, nhà đầu tư Thật thạch có câu hỏi với anh Du về tiềm năng của các cổ phiếu, một cổ phiếu ngân hàng là OCB và hai cổ phiếu còn lại liên quan đến hạ tầng và xây dựng là Fecon và CI ạ. Ừ. OCB thì hiện tại trạng thái nó tích cực hơn với mặt bằng chung của các cổ phiếu ngành ngân hàng ấy. Vì dù sao nó cũng là cổ phiếu mà tiến về được về đỉnh cũ tháng 6. Còn hầu hết các cổ phiếu ngành ngân hàng khác đang cách xa rất là xa đỉnh. Thì nó khi nó tiến lên vùng đỉnh thì nó sẽ xuất hiện cái kỳ vọng vượt đỉnh và cái việc nó bị ờ, thoái lui lại hai phiên gần đây nhất thì nó khối lượng nó tương đối nhỏ và mặc dù thì cái phiên tăng này có thể nó xuất phát từ cái việc mà ngày 15 tháng 10 nó xuất phát từ việc kỳ vọng OCB được vào cái rổ diamond nhưng mà theo thông tin tôi đọc ngày hôm qua thì ờ, nó không được vào mặc dù liên việt post bị loại thì người ta thêm khăn điền hao vào khăn điền hao này nó phản ứng tích cực với tin đấy còn OCB thì nhìn chung thì nó không bị phản ứng quá tiêu cực với lại cái tin đấy ta phải đợi cái phiên ngày mai cái khối lượng lớn mua về với cái kỳ vọng được vào đây mình người ta phản ứng như nào nếu mà phiên ngày mai nó vẫn giữ đi ngang ấy, hoặc nó tăng nhẹ thì xác suất cao nó sẽ vượt đỉnh đi tiếp ấy. bởi vì cái trạng thái nếu mà đã đã mua khối lượng lớn như này mà về ờ, mà bị thất vọng thì người ta sẽ bán rất là mạnh chưa kể là chạm đỉnh nữa nhưng nếu ngược lại nó đi ngang mà nó không bị áp lực bán mạnh tức là người ta mua vì một cái kỳ vọng khác chứ không phải vì vào đây mình thì uh, cái xác suất của nó vượt đỉnh thì vẫn còn nhưng mà nếu mà để mua mới tốt nhất là đợi nó phải vượt đỉnh thì gà nó có điều chỉnh là một hai phiên mà nó có một phiên vượt đỉnh sẽ, sẽ cân nhắc cái việc vào sau còn hiện tại nó đang đang hơn mặt bằng chung của các cũng giống như trạng thái của BP thôi tức là đang tiến sát đỉnh cũ và và có cơ hội vượt thực sự nó còn khỏe hơn BP nó khỏe rất nhiều với ngành ngân hàng khác khỏe cả tech đó là trạng thái cũng được còn mua mới tốt nhất là đợi nó vượt đỉnh thì mình không biết cái phản ứng của của nó phiên ngày mai về ờ, khi mà cái lượng hàng người ta mua về cộng vào đại mình sẽ là như nào còn cổ phiếu nào nữa nguyên nhỉ tiếp theo là Fecon và CI anh ạ à, Fecon Fecon ra trạng thái nó cũng ờ, điều chỉnh bị mấy phiên nay thôi nhưng mà nếu mà nhìn rộng ra nó không tích cực như ờ, nó không bị tiêu cực như đám hòa bình hay là hay là Linkoji đâu hòa bình Linkoji thì cái xác suất thoái lui nó nhìn nó quá rõ xác suất nó rất là cao còn như phép thì có vẻ như nó đang là retest lại cái vùng đỉnh đã vượt ở vùng quanh 15 thôi tại nó chưa quá tệ đâu nay nó có những lúc nó bị dội về về giá 15 mà nó đi ngang được lượng không không lớn tức là nó giống đi test hơn là phân phối và đi xuống bởi vì cái khối lượng mua vào của phe con trong thời gian qua rất là tốt nếu là phân phối thì các phiên gần đây khối lượng bán phải lớn nếu người ta muốn bán hay nếu người ta cứ liệt bán ví dụ như nhìn gần đây nhất cái phiên mua ngày 6 tháng 10 là đâu đó khoảng là gần 15 triệu nếu mà cái lượng này mà là cái lượng mà, mà thu gom để mà đánh lên ấy, mà bị thất bại thì người ta sẽ, sẽ bán quyết liệt mấy phiên gần đây vì thực ra người, hiện tại người ta vẫn đang hòa thôi mà nó không thấy khối lượng bị bán tức là người ta vẫn có kỳ vọng nó quản lý và cái trạng thái phiên nay thì nó giống như một cái mà chạm mà nó cân bằng lại cái giúp cổ phiếu này nhìn nó vẫn còn tích cực hơn là những cổ phiếu như Hòa Bình hay là HHV hay là Licozi ở trong ngành à, Silap ấy nó đang bị thoái lui rất là là tệ thì cái dung nghĩ là với con điểm phe con thì hoàn toàn có thể giữ tiếp hoặc là mua mới thì ờ, thì nên đợi thêm một chút tức là nếu mà các phiên sau mà khối lượng nó tăng mà khối lượng nó tăng trở lại thì có thể mua được tại vì cái trạng thái cổ phiếu này nó cũng rất là tích cực nếu mà nó đi lên tiếp thì nó còn mỗi kháng cự đâu đó khoảng quanh ờ, quanh 19.x thôi và tận 2017 ờ, thôi nó không có kháng cự nào gần cả còn nếu mà xét từ từ tháng tư năm ngoái đến năm nay thì nó không có kháng cự nào nữa mà nếu mà xét lùi quá khứ nó sẽ có kháng cự ở năm 2017 quanh 19 nó vẫn là tích cực thôi à, ờ, tiếp được còn mua mới thì cũng có thể cân nhắc được còn ờ, trạng thái CI thì trạng thái này là một cái cổ phiếu mà lâu nay rất khó chết định với với dân chết định rất nhiều người đã từng chết định cổ phiếu này và, và không thể chết định được cái cách uh, giao dịch của nó rất là tệ cái diễn biến của nó nếu mà nhìn từ uh, 2017 nay mọi người thấy nó đang là một cái thoái trào đúng không ạ trước đây nó là một cái quá trình tăng rất là tốt từ 2011 doanh nghiệp có nhiều lợi thế về, BOT và quỹ đất ở Thủ Thiêm việc tăng rất là tốt nhưng mà từ 2017 đến nay thì nó đang là thoái trào thì trung hạn nó đang rất là tệ thì ngắn hạn thì các cái đợt tăng của nó rất là nhọn tăng rất nhanh và nó lại trả lại rất là sâu không phải là một trạng thái tăng trưởng tăng 10 thì nó giảm nó chỉ giảm 4 năm 4 năm để tạo đáy sâu hơn đây trước là nó tăng tiếp có thấy là ví dụ như từ tháng 10 năm ngoái đến nay nó tăng bao nhiêu nó trả lại hết bấy nhiêu và những cái trạng thái mà cổ phiếu mà nhìn trung hạn nó còn tiêu cực như này thì hoàn toàn có những rủi ro nó còn phá đáy nó xuống tiếp và ít nhất là đợi phải khi nào nó phải vượt cái cản chéo cùng độ đó quanh vùng hai ba hai tư tức là vượt cái cản chéo trung hạn này này thì một người cân nhắc một cái cơ hội chết đinh nó lớn hơn thì có vẻ phù hợp hơn thì lúc đấy nó sẽ thoát khỏi hạt cái kinh giá giảm trung hạn và nó có cơ hội bước sang một kênh giá tăng ờ, mới còn ờ, cổ phiếu này cũng là một cổ phiếu rất là khó chết đinh ngày xưa du đã từng chết đinh cổ phiếu đấy vài lần và, và ờ, hầu hết là mình đang theo lỗ nó đi lên và đoạn nó đi lên nó chết định rất là khó cái cách uh, chết định của của market maker nó có lẽ không phù hợp người thấy các sóng lên của nó này. nhưng mà chúng ta mua và lãi ờ, ít chúng ta không bán đi có những lúc nó trả lại có thể thành lỗ mới phải bán ờ, là buộc phải bán ấy. cái sóng tưởng chừng rất là đẹp và nó trả lại rất là nhanh rất là ờ, gây răng định nó, nó mệt hơi khó chết định cho cho người mà định ngắn và hiện tại nó không không có gì đẹp để mua cả quan điểm của tôi là như thế là đợi thời khi nào nó phải vượt cứu năm vượt là, là trung hạn từ 2017 đến nay cơ hội nó do nó vẫn có thể tiềm ẩn do về lại đáy cũ hoặc là phá đáy nó vẫn còn nguyên Vâng, nhà đầu tư ờ, Kevin muốn hỏi anh Du về xu hướng nắm giữ cho các cổ phiếu PAO, Dabaco với cả Gil ạ. PAO thì nó vẫn chưa có gì xấu cả nó chỉ có mệt mỏi vì ờ, nó cứ tăng một nhịp thì nó lại ờ, tích lũy tương ứng với thời gian đấy thôi nhưng mà nếu mà nhìn diễn biến của nó từ tháng ờ, tháng 7 rồi nó vẫn là diễn biến đi lên thôi thì anh dung nghĩ là vẫn vẫn giữ được vì nó chưa có gì xấu và hiện tại nếu mà xét về mặt xu hướng thì kênh giá nó vẫn cao hiện tại nó chưa bị vỡ ngược lại là nó vẫn tích lũy ở trên những kênh giá nó vẫn cao nó chưa gì xấu chẳng có kinh nhẫn đâu anh dung nghĩ là cổ phiếu này nó phù hợp với đầu tư hay là chiến đinh nếu mà anh chị mua đầu tư thì có lẽ phù hợp hơn còn chiến đinh mà chiến đinh ngắn thì sẽ cảm thấy mệt hơi hơi oải khi nhìn sang các các nó tăng hàng ngày và kỳ vọng nói cái du thấy là cái xác suất nó về lại năm là có xác suất từ nay cuối năm ấy. thì uh, nó phù hợp với lại uh, hơn còn hiện đại giữ thì thì vẫn được không có vấn đề gì thì đáng ngại cả còn các cổ phiếu khác ví dụ như Zinkimex thì uh, cái diễn biến của nó trong vài tuần đây nó có vẻ là hơi tiêu cực một chút bởi các cái đỉnh sau nó nó đang dần thấp hơn và ở đáy sau nó thấp hơn cái đáy của của tháng 10 nó bắt đầu nó thấp hơn cái đáy của tháng 9 rồi về mặt lý thuyết thì nó đang bước vào một chu kỳ điều chỉnh rồi điều chỉnh hoặc là suy giảm khi mà đỉnh sau thấp đỉnh trước và đáy sau thấp đáy trước thì uh, có thể du nếu mà mua cổ phiếu này mới thì không nên mua nữa tại vì uh, nó đang đuối dần rồi và cái thanh khoản của cái phiên bán ngày hôm qua rất là quyết liệt có thể là ai đi đang thoát hàng rất là mạnh lượng một triệu rưỡi là gấp gấp ba bốn lần ngày thường gấp bốn gấp năm lần ờ, trung bình và giá giảm quá rất là mạnh thì quan điểm mua mới các anh dũng không nên mà nếu mà có thì nên ờ, bán thôi bán thoát ra của thì xét theo mình kỹ thuật ngắn hạn thì nó cũng rất là tệ còn trung hạn thì nó có, có kênh giá trung hạn 2020 này thì phải đợi thêm thôi nếu mà mua theo kiểu là mua ở các kênh giá trung hạn thì phải đợi thêm đâu đó vùng khoảng ờ, năm sáu năm tám thì cân nhắc được cái việc mua nếu mà nó về đến phản ứng tốt còn hiện tại nó đang đang chơi vơi mà đang theo chiều hướng nó tụt xuống thứ nhất là nên bán nó thôi tổng phiếu đàn em nhỉ tiếp theo là nhà đầu tư Nghi Xuân muốn hỏi anh Du về xu hướng mua mới của BVH ạ BVH thì uh, nó giống như là của bao ấy nên mà nó tới đó, bắt đầu tích cực trở lại từ ngày hôm nay cái mô hình đồ thị của nó nếu mà trung hạn nó không tích cực là nếu mà nhìn từ 2018 này nó hình nó giảm còn nếu mà nhìn uh, ngắn hạn thì từ tháng 7 đến giờ nó đang là cái xu hướng hồi phục rất là tốt và nó hiện tại nó còn một cái kháng cự ờ, lớn kháng cự đâu đó quanh 70 rồi tháng 1 ấy, thì nó là kháng cự đủ mạnh thôi các kháng cự hiện tại nó cũng đã sớm vượt qua rồi thì cái giúp nghĩ là cái xác suất nó đi lên vùng 70 là tương đối cao và nó vẫn phù hợp với lại những ai trading theo kiểu ngũ hôm nay những tư vấn đầu tư cũng đưa ra khuyến nghị ờ, của VNH về cái kỳ vọng là 20 và mình chấp nhận cái mức tăng lỗ đâu đó quanh 58 ờ, 59 thì nếu mà xét trên một cái ờ, cái bài toán về cơ hội với rủi ro thì giả sử như mua vùng giá hiện tại thì cái kỳ vọng đâu đó khoảng 10 giá và cái rủi ro đâu đó khoảng 2 đến 3 giá rất là chấp nhận được vẫn có thể chết định được nhưng mà đợt này nó tăng không mạnh ấy. Tại vì BVH thì thường những đợt tăng mạnh thì nó sẽ thế còn nước ngoài người ta mua như các năm trước thì nó tăng rất là nhọn nhất là các QTS nhưng đợt này các QTS thì họ không mua mà họ, họ hay bán ra trước đây thì VFAS thường có những cái sóng tăng rất là mạnh nhờ dòng tiền của ờ, các quỹ ETF nước ngoài thì cổ phiếu thanh khoản nó không nhiều và cái floating nó thấp ấy, làm ra là cái cái việc đi lên nó rất là dễ đợt này nó không được mạnh như các, các năm trước nó không có dòng tiền mạnh ETF vì từ đầu năm này ETF bán dòng rất nhiều và chỉ có đám đây mình thì mua nhiều thôi hoặc không thì uh, nhìn chung nếu mà đánh giá lại thì cái dung BVH thì vẫn thêm hướng tăng hơn là đó. nếu mà cộng thêm cả cái yếu tố của nhóm ngành bảo hiểm cực theo trạng thái nó tích cực thì có lẽ câu chuyện ngành nó đang đang là câu chuyện ngành nó tích cực dần lên cái dung là mua nó hợp lý thôi. với kỳ vọng ở kênh 70 Dạ vâng, nhà đầu tư Tương Phong muốn hỏi anh Du về quan điểm nắm giữ với cổ phiếu ASM. Cổ phiếu này hôm trước có anh chị nhà đầu tư hỏi à, trạng thái của ASM nó giống như trạng thái của phe con ấy, là nó vượt một cái cái đỉnh của ngắn hạn đỉnh trung hạn nhưng mà nó còn một cái đỉnh cũ đỉnh cũ của ASM đâu đó khoảng 22 à, à? thì hiện tại nó chưa có gì xấu đâu nếu mà nhìn thì ờ, hôm trước nó hơi break nhẹ lên không nó bị dội lại hai phiên ấy. thì cái quá trình vượt của nó nó không dứt khoát lắm nhìn cái khối lượng thì các phiên tăng nó rất là tích cực còn phiên giảm nó nó yếu thì ờ, hôm trước có một chị khách hàng hỏi thì mình dung có phân tích cho mọi người là nếu mà chấp nhận được cái ván ờ, bài chúng ta mua ở đây để chết đinh và chúng ta kỳ vọng một cái kỳ vọng nó về lại đỉnh cũ và chúng ta chấp nhận một cái mức cắt lỗ mà khi nó vỡ ngược cái kênh giá đâu đó khoảng vùng 16 thì cũng vẫn chấp nhận được tức là đâu đó rủi ro khoảng hơn một giá và cái kỳ vọng đâu đó khoảng bốn năm giá nhưng đấy là về mặt lý thuyết thôi còn không biết là xác suất nó sẽ tiến theo trường nào nhưng mà này là trong những cổ phiếu mà tính hơn rất là cao chơi cổ phiếu này cũng uh, sóng sánh và có những cú nó lộn nhào rất là mạnh và nó cũng có những cái câu chuyện nó không tích cực lắm không phải là cổ phiếu mà thực sự là tốt mặt cơ bản để mình yên tâm để chiến đinh nó đang tính đầu cơ ấy, và cái rủi ro nó là rủi ro rất là cao đấy những người chấp nhận rủi ro do được vẫn chết định được thì có thể mua ở vùng hiện tại với kỳ vọng nó lên lại vùng đỉnh cũ của tháng 1 và chấp nhận các lỗ nếu nó vỡ 16 thì xét trong nhóm ngành bất động sản nhìn chung là các phiếu bất động sản nó đều theo xu tích cực thôi thì sớm hay muộn những cổ phiếu lớn đến nhỏ thì nó cũng sẽ hưởng ứng theo nhau thôi qua cổ phiếu tăng trước hay tăng sau Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về quan điểm mua gia tăng cho HAH và IDC ạ. IDC à? IDCO á? Đúng rồi anh. IDC thì à, nếu mà chết đinh thì nó qua mất điểm mua tốt rồi. Nếu này à, cái nhịp tăng vừa rồi rất là mạnh. Tăng vừa rồi từ 30 bây giờ đến 60 là tăng 100% trong trong giai đoạn à, 3 tháng qua rồi. Rất khó để mua đuổi một cổ phiếu mà nó tăng rất nhọn và dốc như này. Cái nhịp vừa rồi nó điều chỉnh một vài phiên nhưng lại ra thông tin về việc chuyển sàn với lại à, phát hành và à, chia nâng cổ tức bằng tiền ấy đấy là những cái phương án rất là tích cực cho thấy là doanh nghiệp đang đang có dòng tiền rất là tốt không có áp lực về vốn cổ phiếu này buộc phải đợi nhưng nó có những cái nhịp điều chỉnh tích lũy để mua thôi còn hiện tại mua đuổi thì không nên bởi vì uh, trạng thái đã tăng tiếp tiếp trong ngắn ngắn này thì nếu mà mua đuổi và chúng ta dính đỉnh nó, nó tốt đấy mà và nó còn triển vọng tăng trong dài hạn này mà nếu chúng ta mua sai thì chúng ta sẽ chấp nhận lỗ trong ngắn hạn À, nếu mà mà mua đầu tư mà nắm giữ lâu dài nhiều người ta vẫn mua chấp nhận kẻ giá cao người ta vẫn chấp nhận mua và người ta chấp nhận lỗ kẻ hai ba mươi trăm nó khác còn chết đinh thì sẽ không mua những trường hợp mà nó đã tăng quá nóng thế này mình buộc phải đợi nó có một cái nhịp điều chỉnh tích lũy lại đâu đó khoảng một hai tuần để nó cân bằng lại để thoải mái ờ, cân nhắc cái việc mua thì nó dễ hơn và bây giờ nó trạng thái của nó trong 3 tháng qua nó cũng nóng trạng thái trong một tuần qua nó cũng nóng tuần qua nó tăng khoảng năm phiên liên tiếp nên uh, mua đuổi thì cái dùng không nên mua còn nếu có thì nên để chữ link stop để mà cái nào nó, nó chứng lại và lui 7 đến 10 phần trăm người lời thôi rất tích cực tháng qua quan điểm của du là không không nên mua ngoài IC của phiếu nào em nhỉ dạ vâng ờ, nhà đầu tư muốn biết thêm về xu hướng gia tăng của HH ạ Hải An thì quan điểm của du thì không nên mua mới mặc dù cái xác suất vào đỉnh nó tương đối cao nhưng mà kẻ mua mới thì ờ, cái kỳ vọng của nó nếu mà chúng ta tính về nó tương đương với cái nhịp tăng của tháng tháng 8 ấy, thì điều đó kỳ vọng nó chỉ quanh giá 80 thôi 80 tức là nó không quá hấp dẫn để chúng ta mạo hiểm ở cái vùng giá 74 đâu 73 74 đâu đó khoảng 78 phần trăm thì nó, nó không tương do chúng ta phải gánh chịu là chết đinh thì vẫn có xác suất lãi thôi nhưng mà nó không không xứng đáng để chúng ta mạo hiểm và như thế nó thành thói quen không tốt cái cổ phiếu này nó sẽ phù hợp với những ai còn để chờ đợi cái kết quả quý ba ra để bất lời là chính thôi cá nhân à, cá nhân mình cũng nhìn theo kết quả bảng và cái ờ, dạng đô thị này mình nghĩ là khó có cái tăng mạnh trong thời gian tới thì thực ra mọi người thấy là nhưng tăng mạnh nhất nó đã xảy ra rồi tăng mạnh nhất là cái sóng tăng từ tháng 6 đến ờ, đầu tháng 7 và tháng đầu tháng 8 ấy. còn các nhịp tăng như tăng tháng 8 rất là ngắn tăng hiện tại nó cũng bấp bênh như thế thôi đó khoảng 80 nó có áp lực thế chết linh chết chết đinh thì rất là khó để chết đinh có điểm du thì nên ờ, nếu có thì đang có thì nên giữ để đợi kết quả thứ ba ra để mình cân nhắc việc uh, sức lời thôi còn không nên mua mới mặc dù nó sẽ theo hướng nhích dần lên Dạ vâng, em xin phép được hỏi câu hỏi cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. À, khi một số nhà đầu tư muốn hỏi anh Du về xu hướng của mã PAN ạ. PAN là cái trạng thái cổ phiếu mà nó cũng tương đối khó chết đinh cho những người mà mà mới, tại vì cái các nhịp tăng nó rất là mạnh và nó, lúc mà nó đi xuống thì nó xuống rất là sâu, nó gần như trả lại hết những gì nó tăng giai đoạn tháng 1 vừa qua nó có nhịp tăng rất là tốt rồi nó chạm lại rất là mạnh cái trạng thái của cổ phiếu ờ, trong trong vài tháng gần đây cái xu hướng nó không thực sự rõ rệt lắm tức là nó là một trạng thái sideways trong một biên độ lớn nó đi lên và đi xuống co giật rất là mạnh thế nên các nhịp tăng giảm rất là mạnh thì chết đinh thì vẫn chết đinh được thôi nhưng mà hơi khó chết đinh nếu mà nó chưa phải là trạng thái tăng trung hạn trạng thái sideways như này thì chết đinh ờ, rất là khó để tốt như pan thời gian gần đây các cổ đông lớn người ta đang bán ấy, thì uh, quan sát thêm thôi nếu mà sau này nó phá được cái kênh giá trung hạn ấy, kênh giá giảm tính từ 2017 18 ờ, đến nay là kênh giá du kẻ trên màn hình nếu nó phá được cái kênh giá này có thể mình có có kỳ vọng tham gia rõ rệt hơn và hiện tại nó đang rất là sát rồi lúc đó vượt lại cái vùng giá quanh 33 ờ, 34 thì sẽ cân nhắc sau đó vùng 33 đó thì có thể cân nhắc cái việc mà tham gia vì nếu mà vượt thì nó cũng sẽ vượt cái đỉnh giá vào tháng 8 qua ba Đấy, thì nó cứ vượt một cái nến nó vượt hẳn lên lên như này thì nó à, cần và, và khối lượng ngày xưa nó không nhỏ nó không lớn khối lượng nó rất là bé so với hiện tại thì cái xác suất vượt nếu mà nó nó đi lên tiếp thì nó sẽ rất dễ để vượt nó không bị cái trạng thái kẹt hàng đây rất là nhiều thì cá dung nghĩa trạng thái của pan ngắn hạn hiện tại nó không không có điểm mua mới ít nhất là phải đợi khi nó vượt giá 33 thì mua mới được đấy nó sẽ thoát khỏi cái kênh giá giá giảm trung hạn mà nó có thể bước vào một tăng mới thì dù sao nó có những cái kỳ vọng về những công ty mà ngành lương thực thực phẩm sẽ phục phục và nhu cầu của quốc tế nó đang lớn ấy, thì của ban thì có những mảng kinh doanh về à, lương thực thực phẩm rất là tốt ấy và ngắn hạn nó đang áp lực thoái vốn của đông nước ngoài và đang đang giảm giá hai phiên này thì đợi cái quá trình ờ, thoái vốn này nó xảy ra xong thì thường nếu mà các cổ đông lớn thoái vốn mà sau đấy nó tăng giá thì nó cho thấy là các cổ đông mới vào người ta có tiềm lực tài chính tốt hơn mà người ta có những cái kỳ vọng nó, nó thường là người mới người ta sẽ có những kỳ vọng mới nó cao hơn người ta chấp nhận mua ở giá này thì phải đợi uh, cái hoạt động bán của nước ngoài nó của tổ chức uh, nước ngoài đang thoái vốn nó lại và có tăng vượt một ba thì cân nhắc còn nếu như giờ chúng ta mua thì gần như là hên xui thôi tức là chúng ta đang vẽ cho kịch bản là là cái người mua sẽ đẩy phiếu đi lên nhưng biết đâu lại suy giảm như cái nhịp của tháng à, tháng 8 đúng không ạ lúc đấy đang lên rất là tốt nó cũng cái nhịp suy giảm tương đối mạnh đâu đó khoảng 20 à, hơn 20 phần trăm đang dung nghĩa của ba thậm chí là nếu mai kiên nhẫn hơn nữa cả hàng bình tháng 1 đấy thì cái triển vọng đi lên nó sẽ không bị giới hạn vượt vùng 35 đấy cái triển vọng đi lên nó sẽ không bị giới hạn trong đầu và nó sẽ thanh thoát hơn còn hiện tại thì không nên mới ở cái thời điểm mà đang đang tranh tối tranh sáng và đang thiên về do như này dạ vâng em xin cảm ơn phần trả lời của anh Du và câu trả lời về pan vừa rồi cũng là kết thúc lại phần hỏi đáp với cả chuyên gia cho buổi ờ, nhịp đập thị trường ngày hôm nay của VN Direct ạ. Với những câu hỏi chưa được trả lời trong ngày hôm nay thì em xin phép được để lại đường link của trung tâm tư vấn ở trong chat để các anh chị có thể tiện sử dụng ờ, đường link này để ờ, các chuyên gia VNDirect có thể giúp các anh chị giải đáp những cái thắc mắc cũng như là những câu hỏi về cơ hội đầu tư chưa được trả lời trong ngày hôm nay ạ. Và trước khi được ờ, kết thúc chương trình thì em cũng xin phép được giới thiệu về những cái khóa học hiện tại của VNDirect dành cho nhà đầu tư. Thì khóa học thứ nhất như em đã nói ở đầu chương trình đó là khóa học trực tuyến Digo go đi trade và các anh chị có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro uh, giúp mình có thể uh, nâng cao cái khả năng giao dịch cũng như là tìm kiếm những cái cơ hội giao dịch ở trên thị trường hiện nay khóa học đã khai giảng rồi và em xin phép được để đường link ở phần chat để các anh chị có thể tiện theo dõi cũng như là tìm hiểu thêm về khóa học thứ hai nữa là các khóa học uh, khác hiện nay của VNDirect dành cho các nhà đầu tư tùy thuộc theo uh, khẩu vị rủi ro cũng như là sở thích của nhà đầu tư thứ nhất đó là khóa Digo Life là khóa về con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư giúp nhà đầu tư có thể hoạch định tài chính cá nhân với thấp tài sản khóa thứ hai là khóa đầu tư cổ phiếu Digo D Stock giúp các nhà đầu tư có thể tự tin tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư bằng cái khả năng của chính mình thứ ba là khóa phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán giúp trang bị kiến thức cơ bản về thị trường chứng khoán cũng như là giúp các nhà đầu tư có thể uh, tự tin để ra được những cái quyết định đầu tư cá nhân của mình và khóa cuối cùng là khóa hoạch định tài chính và quản lý tài sản để các nhà đầu tư có thể có các cái công cụ công cụ quản lý tài chính và cái tư duy đầu tư được hệ thống trong thị trường hiện nay thì các anh chị quan tâm có thể dùng điện thoại để quét cái mã QR code ở bên góc bên phải màn hình hiện tại ở trên ờ, màn hình như em đang chiếu ở đây để có thể tìm hiểu thêm các khóa học ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều các anh chị ờ, nhà đầu tư của VNDirect đã tham gia với chương trình nhịp đập thị trường ngày 19 tháng 10 ngày hôm nay. Và em cũng xin cảm ơn anh Du, ờ, chuyên gia của VNDirect đã tham gia đồng hành cùng với chúng ta, giúp các nhà đầu tư trả lời được những cái thắc mắc và những cái câu hỏi, cũng như là tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư mới trên thị trường. Em xin kết thúc buổi nhịp đập thị trường ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại.